này thì phía dưới đằng sau của bếp tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột sẽ chạy vào nó cắn phá gia đình tôi sẽ bật hết cả ba cái bếp bếp lên cho các bạn xem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 đây bếp nướng của tôi đã khóa ga này. thực hiện cái tính năng hẹn giờ thành công khi đồng hồ báo về không này dù công tắc có đang mở bếp bên trái của tôi vừa mới khóa ga luôn nè sẽ đo thử cho các bạn nhiệt độ của nó nãy giờ để nguội nó còn 270 độ và nó đã khóa ga đây dù công tắc có đang mở này để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng bếp ga để nhập một cách nó tiết kiệm hơn đó. thì rẻ hơn khuyến mãi có bán hoặc là tặng kèm có bán hoặc là tặng kèm một loại pin sạc như thế này đây pin sạc này tuổi thọ của nó là từ 3 cho đến 4 năm thời gian sạc của nó là 16 tiếng thì nó sẽ đầy và khi mà các bạn sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 ờ, tháng 3 tháng rưỡi cho đến 4 tháng thoại của tôi đã khóa ga luôn đây thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc cũng đang mở này. nói tiếp vấn đề về pin á thì pin này khi giao cho các bạn chúng tôi đánh dấu sẵn hai đầu dấu trừ là cực dương âm và cực dấu cộng là cực âm nè cái cộng cực dương nè và dấu trừ là cực âm nè các bạn kéo hộp pin ở đây ra bên thì sử dụng một cặp pin đại như thế này một viên pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được đây do thiết kế của nó cũng dài hơn chút xíu pin pin nhưng mà nó không đủ đâu đủ lắp vừa vào đủ, đủ chiều dài hai pin pin để tăng chiều dài cho nó chúng tôi có kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này các cực dương thì chúng tôi có làm có 14 cái lỗ các bạn móc cái lò xo vào để tiếp để như thế này cục mục đích là tăng chiều dài cho pin pin lắp vừa vào hộp pin thôi sau đó các bạn lắp vào hộp pin học binh thì nhà sản xuất họ làm sẵn cho chúng ta hai cái ký tự dấu trừ bên trong và dấu cộng của bên ngoài tương ứng với hai cực chúng ta lắp vào để một đầu của lò xo tiếp với số của miếng thép cho học pin lên các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng cực y chang như ờ, họ hướng dẫn các bạn tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu lắp sai lắp đảo cực đó bếp sẽ không hoạt động được và nếu để lâu ngày thì cái làm các bạn sẽ làm hỏng luôn pin sạc tắt sạc và sử dụng bình thường này khi sử dụng pin sạc để theo dõi cái lượng pin nó còn nhiều hay là còn ít thì các bạn có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó đánh lửa nhanh nó mạnh như thế này đây tức là nó còn nhiều pin nó yếu và nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin các bạn nên cắm sạc pin vào bên phía tay uh, trái á, thì chúng tôi có làm sẵn cho các bạn một cái đầu dây sạc nè <coughs> đây một đầu dây sạc có đoạn sạc dài 3 mét thì các bạn có thể sử dụng kèm với bếp nằm ở bếp ở vị trí sai cổ điện đây chúng ta chỉ việc cắm sạc vào thôi cục sạc thì chúng ta cắm vào ổ điện trên cục sạc đó nó có một cái đèn hiển thị nó báo màu đỏ tức là bên chưa có đầy đây báo màu đỏ tức là bên chưa có đầy nó báo màu xanh đó, tức là bên đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết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 cái thứ hai là chúng ta có thể hạn chế được tối đa cái vấn đề chúng ta nấu nước sôi chung rồi chúng ta làm một việc gì đó chúng ta quên tắt rất là hao ga cũng rất là nguy hiểm thì khi mà các bạn sử dụng chức năng này thì các bạn có thể yên tâm rằng nước trong nồi nó sôi lên nó sẽ tự động giết hết vi khuẩn và 5 phút sau khi nó giết hết vi khuẩn xong nó sẽ tự động nó khóa ra rất là tiện lợi còn đối với chức năng nấu cơm ở trên á thì ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga có giá hơn là ba hơi triệu nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam nên nếu ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đường kính nhỏ hơn 25 cm ở đáy nồi và đáy nồi nó dày một chút để đạt được hiệu quả nấu cơm nó ngon nhất còn ở đây cái hình có ba con số này là một chức năng là chọn nhiệt độ chiên nó có ba con số 160 180 và 200 độ C đây các bạn chỉ việc di chuyển cho cái đèn nó sáng đến cái nhiệt độ mà chúng ta cho là thích hợp là thích hợp chúng với cái thực phẩm mà chúng ta đang chiên thì bếp nó sẽ tự động nó bảo lưu ở nhiệt độ đó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 bật bếp lên có cái phím ở đây ở trên đây có một cái biểu tượng hình bếp ga có hai cái chấm đèn và một cái phím ở đây các bạn bấm vào thì cái đèn nằm ở bên phía tay phải là hẹn giờ tới bên, phải các bạn muốn hẹn giờ bên tay trái thì các bạn di chuyển qua nhưng mà các bạn lưu ý một điều á là khi mà các bạn đang hẹn giờ thì các bạn không có sử dụng chức năng được và khi mà các bạn đang sử dụng chức năng thì chúng ta không có hẹn giờ được các bạn lưu ý vấn đề này như bên đây tôi đang sử dụng chức năng hơn chức năng à, nấu nước sôi nè đây thì bếp sẽ không có hẹn giờ được bây giờ tôi sẽ để về đèn bên phía tay phải và hẹn giờ cho bếp tay phải mặc định của đồng hồ khi bật lên sẽ là 9 phút các bạn có thể hẹn tối đa được cho nó các bạn có thể hẹn tối đa được cho nó là được 90 phút ở đây tôi sẽ chỉnh về mức nhỏ nhất thôi là một phút để thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng bếp bên phải cho các bạn xem khi mà các bạn sử dụng bếp này á các bạn mà gặp vấn đề về ví dụ như chúng ta đang nấu mà ngọn lửa chúng ta bị đỏ cái thọ cái đó có thể là vì nhiều cái lý do khác nhau cái lý do đầu tiên á, có thể là do cái bình ga chúng ta các bạn đang sử dụng nó sắp hết ga nè các bạn nên uh, kiểm tra là mình đã thay ga bao nhiêu lâu rồi cái bình ga mình còn nhiều hay không nếu mà bình ga chúng ta vẫn còn nhiều mà lửa nó vẫn bị đỏ thì có thể nguyên do nhiều nhất là do cái van ga chúng ta đang sử dụng nó không có phù hợp với bếp làm cho cái lượng tiết lưu ga không ổn định gây nên ngọn ngọn lửa đỏ khi mà chúng ta nấu thì chúng tôi có bán kèm một cái ban ga 50 lớp như thế này đây bên phải chức năng nó sôi bên phải thì thành công dù công tắc nó đang mở đây cái bếp ga 50 lớp này chúng tôi bán với giá là 130 000 ở một số nơi bán khác á, họ sẽ bán là 160 000 và quảng cáo là hàng nhập khẩu từ nước ngoài nhưng chúng tôi chỉ bán giá với giá là 130 000 để hỗ trợ các bạn sử dụng kèm với bếp thôi thì ờ,